ái giả mà trắng gấu phết anh em ạ xong này gấu phết nhỉ Rất tiếc là mồi anh không đánh ma trắng Con ở nhà gặp ma trắng thì lại đánh tê tua hãy đứng quay video nha anh em mọi chân quá con này thì chết rồi đứng dậy phát là chết này Ôi giời, mạnh ra cạnh Xong Bướng à con láo không nào Ok nha anh em Mẹ đứng mọi chân quá Đây, đứng quay video này